và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Karen đây Và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với kênh Nakra Karen Yes Và trước khi bắt đầu video này á thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe Và các bạn cũng đừng quên là lắp cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi Ok mọi người ơi thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là một video Free Fire nữa rồi đây Và như các bạn có thể thấy á, là hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái à, tiết mục gọi là một cái series mà cũng rất là hot ở trên channel của mình luôn Đó chính là series gọi là đột nhập nick đúng không nào Và từ cái hồi mà mình gọi là đột nhập nick của Simmy nè Mr. Dịch nè, Phong Cận nè Rồi sau đó là của... Mình review nick số Sam chưa ta ờ như là gò luôn rồi anh em ơi nói chung là tôi review gọi là gần như là hết những hành vi của hero team luôn rồi đó và bây giờ chúng ta chỉ còn một nick duy nhất mà mình vẫn chưa review thôi đó chính là review nick của Camo, nha các bạn ơi ok anh em ơi thì ngày hôm nay á là tôi đã gọi là gọi là phải cầu xin Camo dữ lắm thì Camo mới cho mình mượn nick các bạn à mình phải kiểu giống như là trời ơi môi ơi môi cho em mượn nick được môi em vô mượn nick em đâu có phá đâu có phá ranh gì của chị đâu mà chị á không cho em vô mượn sao gọi là hai tiếng đồng hồ rồi tôi ngồi tôi nhai đi nhai lại là mưa cho em mượn nick thì cuối cùng là Camera cũng cho mình mượn nick rồi các bạn ơi mình nói với các bạn luôn á là không phải cái vấn đề không phải là kiểu tụi tôi không tin tưởng nhau hay gì hết mà cái vấn đề á chỉ đơn giản là sợ mượn nick vô phát ranh hơn em mà ừ nói chung như vậy đó cho nên là bảo mới không cho mình mượn nhưng mà Ngày hôm nay thì cuối cùng mình cũng đã gọi là mượn được nick của Camui rồi Và chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu gọi là trong nick của Camui sẽ có gì hay và hấp dẫn nha các bạn ơi Ok bây giờ để mình xem thử nha idol 40.000 kim cương Oh my god 40.000 kim cương lận các bạn ơi Camui hiện tại là đang sở hữu tới 40.000 kim cương lận kìa Wow trời đất ơi 40.000 kim cương là tôi nghĩ là chắc là bà cũng đã phải nạp vô khá là nhiều tiền luôn á các bạn ơi Thật sự luôn ấy Bây giờ cứ 6.000 kim cương là chúng ta sẽ được 1 triệu đúng không Thì mình cứ tính lên là 40.000 kim cương sẽ là một ờ, ờ, và ờ, nói chung không biết nữa nói chung là cũng khá là nhiều đấy bạn nào mà biết được phép tính á, thì các bạn đừng quên để lại bình luận dưới nha chứ mình là mình nói đây với các bạn luôn là hồi xưa mình đi học toán á mình học toán rất là giỏi luôn các bạn à tôi học toán ấy gọi là 10 ờ, điểm luôn mà nha chắc chắn là như vậy không thể nào mà sai được chắc chắn chứ không phải là mình học dở đâu mà tại vì tôi không tích đoán thôi <coughs> ok các bạn ơi thật sự luôn là khi mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình vô nick của camui đó chính là nick của camui thế 40.000 kim cương anh em à một con số phải gọi là thực sự rất là ấn tượng luôn đấy Ok và bây giờ là Camui đang có 85.000 xu uh, Có 85.000 xu vàng và 40.000 kim cương Bây giờ mình sẽ thử vô trong đây của Camui Để coi là Camui đang xếp hạng gì nha Level 28 à mùa ừ, cái gì đây răng đồng trời ơi tự chiến đây ờ tự chiến này nói chung là cũng được bạc nhưng mà nói chung là cũng chưa lên được kim cương hay là bạch kim gì hết trơn á vậy mà bạn cứ bảo là em ơi đừng vô nít chị em ơi em phá răng chị Dạ nít chị cao ranh quá Vâng nít của chị cao ranh quá à Trời đất ơi tôi nói thiệt với anh em luôn nít bà cao ranh quá Mà cao quá ghê luôn á Sao mà phải sợ tôi gọi vô tôi gọi là phá nít của bà nữa Nói chung là thật ra là Camui cũng gọi là người mà gọi là chịu uh, chăm chơi uh, Free Fire nhất của Hero Team luôn á bạn ơi Chứ bình thường các bạn nhớ là mình mỗi lần mà mình vô nít của gọi là gì ta Simi hay là Sammy á không có nổi một cái ranh luôn á anh em tôi thấy với anh em là không có nổi một cái ranh luôn đấy nhưng mà camui 10 là ở show mà cũng được ranh đồng sinh tồn xếp hạng ranh đồng còn tự chiến hay ranh ba thì mình thấy cũng khá là ok rồi mình sẽ xem coi tổng quan của chúng ta sẽ có những gì nha chế độ tự chiến này lịch sử này để coi coi là số lượng mà camui vô FIFA chơi nhiều không nha thông thường hả chơi chế độ thông thường xếp hạng tự chiến này một ngày trước một ngày trước hai ngày trước ba ngày trước nói chung là Nói chung là theo tôi thấy là Camui cũng là một cái người gọi là chăm chơi Free Fire nhất hội chị em thôi các bạn ơi. Tại vì á là các bạn biết không, trong hội chị em á là có những người như kiểu Simmy với Sammy á, hai tuần không online Free Fire. <laughs> hai tuần không online Free Fire luôn đó nha mọi người, thật sự luôn đấy. Nhưng mà Camui nói chung là mỗi ngày Camui cũng sẽ có vô đây chơi một ít một ít thì mình thấy Camui cũng chơi rất là nhiều nhưng mà với chơi nhiều mà sao bà không quay clip nhiều ta kênh của bà bỏ được 3 tuần rồi đó hơi có hiểu tí nhưng mà thôi không sao ồ cái trận này chơi với ai đây chơi với mimi simi với sammy luôn wow chơi với mimi simi sammy các bạn à nói chung là cũng chơi với là hội chị em khá là nhiều ấy nói chung là hội chị em cũng gọi là chăm chỉ cũng uh, cày rank cái thứ ừ chứ tôi cũng gọi là không có phải là phỉ uh, gọi là phủ nhận anh em hiểu không ồ được coi vô dòng quay may mắn ờ, tiện thể mình đang trong nick của Camui thì mình sẽ thử vô dòng quay may mắn để coi là FIFA của chúng ta hôm bữa giờ có những cái sự kiện kiện gì hấp dẫn nha các bạn ơi Vô nè Ui rồi Ồ cái bộ này ô cái bộ này mua chưa quay luôn hả Nhiều kim cương như thế này Mà lại không quay Mình có nên quay dùm không ta Ui được của nó <laughs> rồi tôi nói dở đấy nha mọi người mình nói dở như thế đó nha chứ mình nói là với các bạn luôn á mình mà vô nick của camui mình mà đụng tới bất kỳ một cái gọi là đồng kim cương nào á là bả chặt đầu tôi luôn đấy tôi nói thiệt với anh em luôn đấy ok vòng quay sấm sét nè cây này là cái gì đấy ờ à, cây này là K10 cũng có rồi này vòng quay kim cương những cái vòng quay này thì mình nghĩ là chắc cũng gọi là tùy thôi các bạn à nếu mà các bạn thích thì các bạn quay thôi còn nếu mà không thích thì thôi cũng được đấy nói chung là tôi vừa mới quay cho bà cũng khá là nhiều đấy mấy cái này là quay miễn phí nha mọi người ơi cái này chúng ta quay miễn phí này nhưng mà chừng nào là quay tới uh, dính kim cương đây đây có kim cương rồi hết vượt quay rồi các bạn ơi ok quay miễn phí cái này nè mình sẽ quay dùm camui luôn nha thường á là nếu mà các bạn quay những cái này á thì nó sẽ ra cho các bạn những cái đồ gọi là kiểu uh, rất là basic rất là cơ bản thôi cho nên nó là mấy cái này thường là mình oh oh xém nữa xài su của bà anh em ơi bây giờ chỗ xém nữa xài su của camui trời ơi xài su của bà là chết đấy ok quay thêm lần nữa ok cũng được để mình coi coi là trong tủ đồ của camui sẽ có những cái món đồ gì nha đấy ok Wow uh, Trong tóc Phần tóc của Camui cũng rất là nhiều đồ luôn nè mọi người ơi Wow Cũng thật sự rất là nhiều đồ luôn ấy chứ Chứ không phải là ít đâu nha anh em ơi Còn bên dưới tóc nam này Tóc nam thì cũng khá khá, khá là nhiều mình thấy là nick của Camui á Nếu mà xét về tiền à, nạp vô á Thì chắc là nó cũng sẽ ngang tiền của mình các bạn ạ Nhưng mà tại vì á mình là một cái người Nạp tiền vô để săn sự kiện khá là nhiều ấy, Cho nên là mình nhiều đồ hơn chút xíu bên dưới đây kính thì cũng nhiều này tôi lỡ đeo cho bà cái mặt nạ gì luôn rồi anh em ơi ở à, đấy ok đeo lại cái này đi ui chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi ô bà vừa mới đeo ờ oh, man tôi quên mất bà lại bà ờ à, tôi quên mất là bà vừa mới đeo cái gì rồi mình mà vô nick của camôi mà mình kiểu chỉnh nó bậy tầm bạ là bà chửi anh chết luôn đấy oh, no. oh my god thôi bây giờ lỡ chỉnh rồi bây giờ tôi chỉnh đại luôn đi thiệt tình luôn á bây giờ chỉnh đại rồi bây giờ thử rồi là chỉnh uh, tờ lưa luôn đi ok để coi cái bộ này coi Ồ, oh, cái bộ này là bộ ác quỷ bù nhìn này các bạn ơi Bộ này ngầu thật sự luôn đấy Cái bộ này hình như theo tôi nhớ là hồi trước nó có thêm một cái bộ nam nữa Nhưng mà cái bộ nam đợt tôi không có quay Còn cái này là gì đây Mặc thử coi Áo chu tước hả Ui, Rồng bay phượng múa dữ gì má ơi Săn lùng tử thần này Ô, oh, nói chung là mình không nhớ là những cái áo này nó từ sự kiện hay là từ trong ờ, shop nữa nhưng mà nói chung là cũng ca mui cũng chịu khó đi săn những cái món ờ, đồ này phế luôn đấy mọi người ơi À cái bộ áo chị đẹp nè Cái chị đẹp nè mọi người ơi Mình thật sự mình nói đẹp với mọi người đâu Mình chơi Free Fire tới nay là chắc là cũng đã được nửa năm rồi Nhưng mà bộ đồ mà mình thích nhất trong skin nữ luôn Đó chính là bộ chị đẹp này nè các bạn Thật sự là mình rất là thích cái bộ này luôn Cái bộ này thứ nhất là nó cũng không có quá gọi là kiểu cầu kỳ ấy Nó không có quá màu mè Nhưng mà thật sự luôn là nhìn nó rất là chuyên nghiệp và nhìn nó có một cái gì đó rất là cuốn hút luôn ấy thực sự là đó là cảm quan cá nhân của tôi thôi nếu mà anh em nào mà giống tôi thì anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới nha xuống đây là cái gì đây cái bộ này là à cái cái chiến binh hy vọng này cái chiến binh mà cái bộ mà camui hai mặt này theo tôi nhớ là cái bộ này cái bộ camui hai mặt này à ừ. giật cơ chúa hè trời ơi trời, rạp xiết trung ương trời cái này rạp xiết trung ương các bạn ơi à, ờ, tôi nói đùa thôi nha chứ tôi không có ý gì đâu nha à, <clears throat> ở này là áo gì đây áo linh lam tiểu thư hả ok wow nói chung là camui cũng có nhiều đồ phế luôn đấy mọi người ơi thật sự là cũng khá là nhiều đồ luôn đấy cái này là bộ swiss Fighter này Đồ nữ nhiều phết đấy Còn đồ nam coi Đồ nam thì nói chung là cũng nhiều Wow nít của Camui nhiều đồ hơn nít mình luôn á mọi người Nít của Camui còn nhiều đồ nữa hơn nít của tôi luôn á anh em ơi Thật sự luôn đấy Thật sự là nít của Camui còn nhiều hơn nick của mình nữa Hộp này Hộp bên dưới đây cũng khá là nhiều này Nhưng mà mình sẽ không có mở dùm Camui đâu Tại vì như tôi nói đó tôi mà vô nít bởi tôi làm gì là chắc tôi bị chửi chết luôn đấy Ok vô chợ thủ coi chợ thủ là sẽ có vịt vàng này Con gì đây cà rốt nhỏ này con này tên là gì đấy con này là gấu mèo nhưng mà mui vẫn chưa đặt tên cho nó có con mèo này cái nick của Camui thì cũng có một vài khoảng 4 năm con trợ thủ gì đó còn trăm sưu tập để mình coi coi sưu tập coi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 wow đúng 20 cái emotion luôn các bạn ơi wow đúng 20 cái biểu cảm luôn này Ooh, damn. Wow. Ngầu phết, ngầu phết, đúng 20 cái biểu cảm luôn biểu cảm bên nick mình hình như là tầm khoảng 30 hay 40 gì đó mình không nhớ nữa nhưng mà chuyển động của chúng ta này uh, ok ba lô này cũng khá là nhiều ba lô đấy còn hầm sát hầm xét cũng khá là nhiều mình để ý là Camuchi sử dụng màu xanh đó nha mọi người ơi mình để ý nãy giờ là Camuchi sử dụng màu xanh thôi này còn phương tiện phương tiện thì cũng có kha khá phương tiện thì cũng chỉ có một hai cái thôi ván lướt thì cũng chỉ có như đây ok bây giờ tôi sẽ đến với cái phần gọi là hấp dẫn nhất trong uh, chuyên mục review unit của tôi đó chính là review súng các bạn à trong M4A1 này thì có một cây màu xanh Màu xanh lá đúng màu của Camui luôn Ô oh, AK rồng xanh này à, Trời ơi AK rồng xanh chưa lên level 7 nha Trời đất ơi Đã tiện nâng cấp rồi thì nâng cấp lên level 7 luôn đi chị hai Thiệt tình luôn ấy Ska cá mập đen này Groza này Famous Famous XM8 này XM8 này cái cây này nó mới này Coi là cây lôi thần này thì mới các bạn ơi Súng trường này Súng máy này UMB MB4 theo như mình đánh giá là nick này của k cũng không có quá nhiều súng các bạn à Nhưng mà Ờ đúng rồi công nhận là không có nhiều súng thật anh em ơi Ok, nói chung là sau một vòng mà mình đi review nick của Camui á thì mình thấy rằng nick của Camui thứ nhất á là Camui là một người rất là thích gọi là chữ uh, kim cương nè và Camui là một cái người gọi là thích săn đồ sự kiện từ quần áo hơn nhiều hơn là súng à, tại vì chắc là bả là con gái anh em cho nên là bả săn đồ nhiều hơn là súng ha ok nếu mà thư đánh giá thì nick này của Camui cũng chỉ khoảng tầm khoảng 20 triệu rồi các bạn à mình không biết là mình có đánh giá đúng hay không nhưng mà nếu mà bạn nào mà đánh giá thấy mình đánh giá đúng thì đừng quên để lại bình luận dưới nha à 20 triệu là tiền súng và tiền đồ nữa nha anh em chứ tôi chưa tính tiền kim cương nha chứ còn thật ra thì theo mình nghĩ là nếu mà tổng quan về tất cả mọi thứ thì nick này cũng khoảng được 40 50 triệu chứ cũng không ít gì ok và